Xin chào các bạn, ở những video trước mình đã giới thiệu cho các bạn những mẫu laptop 2 trong 1 xoay gập 360 độ. Vậy khi chọn mua dòng máy này, chúng ta cần lưu ý những đặc điểm gì? Ở video ngày hôm nay, mình sẽ đưa ra một số gợi ý để giúp các bạn chọn cho mình những chiếc máy ưng ý nhất nhé. Laptop hai trong một chúng ta có thể chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất đó là dòng laptop là sự kết hợp giữa màn hình cảm ứng và bộ bàn phím có thể tháo rời. Loại thứ hai là dòng laptop sử dụng bộ bản lề linh hoạt có thể xoay gập 360 độ. Định nghĩa chung, đây là dòng máy đa chức năng có thể dùng ở nhiều tư thế và nhiều hình dạng khác nhau. Lúc chúng là một chiếc laptop, khi cần chúng sẽ biến đổi thành một chiếc máy tính bảng vô cùng linh hoạt và tiện dụng. Vì mang nhiều tính năng nổi trội như thiết kế đẹp, màn hình sắc nét, tuổi thọ pin cao nên giá thành của dòng máy này thường cao hơn một chút so với các dòng laptop khác. Đặc điểm chung của laptop 2 trong 1 là gì? Đầu tiên chúng ta nói về laptop 2 trong 1 sử dụng 4 phím rời. Đây có thể nói là dòng máy đã xóa nhà đi ranh giới giữa một chiếc laptop và một chiếc máy tính bảng. Thiết kế chung của dòng máy này thường thì phần cứng được đặt ở phía màn hình của máy và phần pin có thể được đặt ở phần màn hình hoặc cả phần bộ ấn phím. Dòng máy này có thiết kế gọn nhẹ và chuyển đổi một cách dễ dàng ở một số dòng máy thì sự kết hợp giữa màn hình và bộ bàn phím có thể kết nối từ xa mà không cần phải kết nối qua đốt cắm trực tiếp. Ưu điểm của dòng này là thiết kế gọn, nhẹ và chuyển đổi một cách linh hoạt. Nhược điểm là chúng ta phải mang theo bộ bàn phím rời hoặc ở một số tùy chọn khi mua máy chúng ta không có bàn phím kèm theo máy. Tiếp theo chúng ta nói về dòng laptop xoay gập 360 độ. Thay vì sử dụng bộ phím rời thì ở dòng laptop này Chúng sử dụng một buồn lề đặc biệt có cơ chế xoay, giúp máy có thể xoay màn hình một cách dễ dàng và thuận tiện. Ưu điểm của dòng máy này là chúng có thể sử dụng ở nhiều tư thế làm việc khác nhau cho các góc nhìn không bị giới hạn. Nhược điểm của dòng máy này là khi chúng ta sử dụng ở chế độ máy tính bảng, trọng lượng của máy khá nặng nề, không hề dễ chịu một chút nào cả. Vậy để lựa chọn một chiếc laptop 2 trong 1 như thế nào cho phù hợp? Đầu tiên, tôi muốn nói về lựa chọn CPU Thông thường thì ở dòng laptop 2 trong 1 thì các nhà sản xuất thường chú ý nhiều đến tính di động và tuổi thọ pin của dòng máy này. Nên CPU của dòng 2 trong 1 nhà sản xuất thường chọn đó là dòng chip U, dòng chip tiết kiệm điện như chip Core M hay là chip Core i. Với cấu hình như vậy, nó có thể hoàn toàn đáp ứng tốt các nhu cầu làm việc hay giải trí cơ bản của các bạn. Còn nếu các bạn có yêu cầu cao hơn về cấu hình thì các bạn có thể lựa chọn một số tùy chọn với cấu hình chip Core 7 hay chip HQ. Tổng số dòng máy ví dụ như dòng HP Vietjet 15 inch hay ở dòng Suvibook chẳng hạn. Còn về lựa chọn GPU của dòng máy này, ở hầu hết các dòng laptop 2 trong 1 đều sử dụng các đồ họa tích hợp từ Intel, ví dụ như Graphics 620 hay 630. Mặc dù không thể so sánh với các dòng card đồ họa rời, nhưng nó vẫn có thể đảm bảo khả năng xử lý những game thông thường và nhiều phần mềm đồ họa chuyên môn khác. Tuy nhiên nên nói rằng GPU càng mạnh mẽ hơn bao nhiêu thì tuổi thọ pin cũng sẽ càng bị giảm đi bấy nhiêu. Do GPU thường phải sử dụng nhiều năng lượng để xử lý các tác vụ nặng liên quan đến đồ họa. Màn hình của dòng laptop 2 trong 1 có kích thước từ 11 inch đến 15 inch và độ phân giải từ HD lên đến độ phân giải 4K. Tuy nhiên lời khuyên của mình dành cho các bạn là các bạn nên chọn cho mình một chiếc laptop có kích thước màn hình tối thiểu từ 13 inch và độ phân giải Full HD sẽ cho các bạn những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dòng sản phẩm này. Tổng kết lại thì dòng laptop 2 trong 1 luôn hướng đến một nhóm đối tượng khách hàng là những bạn yêu thích sự năng động, sáng tạo và thích trải nghiệm những cái mới. Tuy nhiên thì dòng máy này không phải lúc nào cũng làm hài lòng tất cả người dùng. Thế nên các bạn cần xác định mục đích chính khi sử dụng laptop để đưa ra những quyết định phù hợp khi chọn mua máy cho mình. Và video ngày hôm nay của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Xin thân chào và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng kênh của mình nhé. Nếu có đóng góp góp ý, xin vui lòng để lại dưới phần comment nhé. Xin chào và hẹn lại.